Xin chào à, tất cả anh em Hôm nay à, tôi muốn gửi đến anh em cái à, bộ hột tài xỉu áp dụng cho anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu kịp đặc biệt là những ai đang thua tha những anh em nào đã đam mê tài xỉu xí ngầu mà đang thua tha muốn tìm cách gỡ đó chính là việc chúng ta sử dụng cái bộ hột tài xỉu nghiêng hay còn gọi là hột liệt thì hôm nay tôi làm clip này và giới thiệu với anh em về cái hai cái bộ hột nó là một cái bộ hột nghiêng tài hay còn gọi liệt tài và một bộ hột liệt xỉu liệt tài liệt xỉu như thế nào có nghĩa là khi chúng ta lắc thì tỷ lệ muốn lên tài hoặc là lên xỉu nó phụ thuộc vào cách anh em mua cái bộ hột này đặt cái bộ hột này ví dụ như anh em muốn cho nó về tài nhiều thì chúng ta sẽ sử dụng cái bộ hột nghiêng tài còn muốn về xỉu nhiều thì chúng ta sẽ sử dụng cái bộ hột nghiêng xỉu về cái bộ hột nghiêng tài nghiêng xỉu hay còn gọi là hột liệt này thì đảm bảo với anh em là hoàn toàn không tan bây giờ tôi sẽ thử và test qua cho anh em xem đến muối anh em nhìn hột thì nổi hoàn toàn bình thường đúng không đây hột nổi hoàn toàn bình thường anh em nhé bây giờ tôi sẽ bỏ cái nước muối ra và tôi sẽ đưa qua cái nước suối này nước ngọt để tôi rửa qua bộ hột này cũng có thể là một số nơi là anh em sẽ không dùng nước muối để thử nhưng mà tôi vẫn cứ thử cho anh em còn về nam châm và dọi đèn thì bây giờ tôi sẽ thử qua nam châm và cục hít sau khi rửa bằng nước muối xong thì tôi sẽ à, xin lỗi rửa nước ngọt xong thì tôi sẽ lau qua bộ hột này trên này nó là hai cái bộ hột một bộ 11 và một bộ một bộ 12 và một bộ 13 ly cái bộ 12 ly à, tôi đã để riêng nó là cái bộ liệt xỉu à, tỷ lệ về xỉu nhiều hơn còn cái bộ 13 nó là bộ liệt tài hay còn gọi là nghiêng tài và tôi không quên giới thiệu tôi là Hùng đây là hai số điện thoại của tôi 0983 30 tứ 2 và 0972 41 tứ anh em nào cần mua hoặc cần sở hữu cái bộ à, đồ chơi tài xỉu này thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên giờ tôi sẽ thử qua 500 đây hoàn toàn không dính không hít gì nhé hột thì rất là đẹp anh em nhé bao anh em đẹp cục hít thì hoàn toàn không dính không hít Đây. Đó, anh em thấy nè không dính không hít gì cả nắp cũng thế test luôn cả nắp của dĩa luôn bây giờ tôi sẽ dọn đèn tôi thử tôi sẽ thử qua cái bộ liệt xỉu trước tôi sẽ soi luôn cả ba hột này. anh em nhìn hột rất là trong nhé đó và đây là cái bộ liệt tài bao luôn với anh em là cái này dù chúng ta có trẻ hột ra thì cũng hoàn toàn không có gì cả Đây tôi sẽ thử cho anh em mấy chén này về cái bộ liệt tài trước khi lắc thì tỷ lệ của nó sẽ lên từ ví dụ lắc 10 chén thì tỷ lệ lên tài của nó sẽ chiếm từ 7 đến 8 chén gọi là 7 đến 80 phần trăm bây giờ một chén tài đầu tiên chén trước nó là xỉu bây giờ nó đang là quay về uh, đã sang tài rồi tiếp tục 445 vẫn là tài 246 tiếp tục vẫn là tài 335 vẫn là tài tài 11 này bây giờ nó về một chén xỉu xỉu 10 145 xỉu 10 Đấy, giờ 3 4 5 tài 12 anh em ạ để tôi điều chỉnh cái ờ, hơi nhỏ Rồi, vẫn là ba bốn năm anh em tài 12 552 vẫn là tài tài 12 tiếp Đấy, bây giờ nó lên một chén bảo hay còn bão 3 lần 2 xỉu 6 Đấy, giờ lại quay về tài 246 ấy. tiếp tục vẫn là tài tài 16 556 Đấy, bây giờ vẫn là tài tiếp này 156 bây giờ tôi sẽ thử sang cái bộ hột uh, liệt xỉu hay còn gọi là nghiêng xỉu 136 xỉu 10 125 xỉu 8 này 115 xỉu 7 116 xỉu 8 tiếp 6 22 xỉu 10 2 4 5 bây giờ là xong một trận tài tài 11 nhé. À, quay về xỉu luôn này 1 2 2 1 2 3 xỉu tiếp 1 3 4 vẫn là xỉu xỉu 8 2 3 5 xỉu 10 anh em ạ. một hai ba xỉu sáu rồi, Đó, bây giờ sang hai năm sáu một chén tài một ba sáu quay về xỉu luôn. hai ba bốn vẫn là xỉu. một bốn bốn xỉu chín tiếp. một bốn sáu bây giờ nó sang một chén tài nữa nhé vừa rồi tôi thử cho anh em cũng khoảng hơn 10 chén thì thấy anh em thấy cái ờ,